Chào tất cả các anh em đang xem theo dõi video của tôi Thì lên đến với công nghệ 2020 thì ở clip hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em với công nghệ chơi bài bịp mới nhất đẳng cấp nhất hiện nay anh em nhá Thì trên màn hình anh em đang theo dõi đây anh em cũng đã nhìn và biết đó cái công nghệ hôm nay mình muốn giới thiệu đến cho anh em đó chính là một thế hệ iPhone đánh bài bịp đến với công nghệ 4.0 thời đại 2020 thì sẽ ra mắt cho anh em những chiếc iPhone đánh bài đỉnh cao nhất vượt trội nhất của cái những cái năm 2019 2018 thì đến với cái công nghệ này máy thì nhà mình có rất nhiều những dòng iPhone khác nhau tùy thuộc anh em muốn chơi dòng thiết bị nào thì nhà mình sẽ tư vấn và giới thiệu đến cho anh em những sản phẩm đẳng cấp nhất và tinh vi nhất Đấy, anh em chơi sòng sới to sòng sới nhỏ nó đều phục vụ anh em chiến thắng tất cả các môn chơi về bài lá 52 môn chơi thì <clears throat> nhà mình hôm nay sẽ giới thiệu và sơ qua cho anh em đó chính là những chiếc điện thoại iPhone 13 đầu tiên đó chính là những chiếc điện thoại iPhone 8 Plus bản à, Pro anh em nhé anh em là muốn chơi lại bản to thì anh em phải trực tiếp cập nhật những cái bản to nhất hoặc anh em nào muốn chơi đến công nghệ hàng iPhone X đấy, thì anh em có thể lấy một cái iPhone X đây đây chính là bản iPhone X anh em nhé iPhone XS này là mình rất nhiều những dòng thiết bị khác nhau màu đen màu trắng đều có hết anh em xem rất là ok luôn đấy, à, <coughs> anh em là muốn loại nào thì có lại đấy đó chính là những công nghệ tinh vi nhất của thế hệ 2020 đấy, hoặc anh em là muốn chơi sân nhỏ anh em có thể chơi iPhone 6 iPhone 7 iPhone 7 thường anh em nhé bảy bé có hết này <coughs> thì với cái bộ môn bài lá đấy, khi anh em đi chơi tất cả các sòng sới trong cuộc chơi quan trọng nhất là anh em phải đưa được bộ bài của tôi vào bài thì nhà tôi có rất nhiều những mẫu bài khác nhau bài nhựa bài giấy nhà mình đều có hết hoặc anh em nào mà đam mê cả môn chắn thì nó phải chơi cả môn chắn bịp anh em nha, nó phục vụ anh em tất cả các môn chơi thì một bộ sản phẩm của nó bao gồm là một máy đánh bài bịp iPhone và một bộ bài đã được nhà mình xử lý qua công nghệ mã vạch ở bên trong để anh em có thể chơi được và kèm theo đó nữa đó chính là một chiếc tai nghe siêu nhỏ đây chính là chiếc tai nghe siêu nhỏ anh em nhé chiếc tai nghe này sẽ có nhiệm vụ là thu và báo cho anh em biết là anh em cháo trộn bao nhiêu cây đi hoặc anh em có thể biết được đối phương bài nào sẽ là bài to điểm nhất bài nào sẽ là bài lớn điểm nhất anh em có thể nắm bắt rất là dễ dàng trong cuộc chơi này <clears throat> thì cái bộ sản phẩm này anh em nào mà xem video cần tư vấn về sản phẩm hay là cần tư vấn mua đồ thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua hotline 0973 940 49 và <clears throat> nhà mình có hai cơ sở chính Hà Nội và Sài Gòn anh em nào gần khu vực nào qua khu vực đó test hàng thử hàng và sau đây mình sẽ không mất thời gian và dài dòng nữa mình sẽ đi vào hoạt động test thử cho anh em xem tại sao thiết bị nó lại tinh vi nó lại sạc quầm nó hay như vậy thì anh em cùng tôi xem bên phía sau của clip này đây thì mình sẽ đưa vào hoạt, hoạt động lên mình sẽ khởi động lên anh em cái giao diện của thiết bị này rất là đơn giản là cái bộ môn bài lá thì khi anh em đi chơi đấy, như anh em miền bắc thường chơi môn ba cây liêng sâm phỏng đấy. anh em miền nam thường chơi bài cà ba lá hay binh sáu lá hay là binh 13 lá ngầu hầm xì tố phốc cơ xì lát đều có chơi hết nó sẽ phục vụ chúng ta thì bây giờ mình sẽ đi vào hoạt động và test thử cho anh em xem cái thiết bị này thì trên video mình làm thì mình sẽ để chế độ màn hình và chế độ loa cho anh em cùng nghe cùng nhìn nhá còn khi anh em đi chơi thì anh em sẽ tắt màn hình đi và đeo thiết bị tai nghe siêu nhỏ Đấy, bây giờ mình sẽ làm video mình sẽ để loa ngoài cho anh em cùng nghe cùng nhìn đây mình sẽ vào cái giao diện của nó anh em nhé thì môn chơi đầu tiên mình sẽ giới thiệu và đến và sơ qua cho anh em đó chính là phần đánh liêng và phần đánh liêng này thì anh em chơi anh em có thể cài đặt các chế độ khác nhau như chế độ anh em có thể biết trước được nhà to nhà nhỏ hoặc anh em có thể chia cho anh em lúc nào to điểm nhất và lớn điểm nhất hoặc anh em có thể cài đặt cái chế độ chơi là anh em chia cho nhà nào to thì nhà sẽ được to mà anh hiểu chưa rồi sẽ thử qua cho anh em đây. bộ bài thì mình đã chọn sẵn và mình chia thử cho anh em luôn nhá khi anh em đi chơi này thao tác của anh em làm rất là đơn giản Đấy, chỉ cần vứt bộ bài xuống và nó sẽ báo cho anh em biết hoặc anh em có thể cầm bài trên tay nó vẫn đọc bài cho anh em đấy rất là bình thường máy áo ba có nghĩa là cửa số 3 sẽ là cửa lớn nhất đây là chế độ đánh liêng tôi đang cài đặt là tôi phải biết trước được một nhà cửa số 3 sẽ là cửa lớn nhất anh em xem anh em xem cửa số 3 8 nước đó chính là cái chế độ anh em chơi anh em nắm bắt được từ <clears throat> tiếp cho anh em xem tính năng rất là hay hoặc anh em có tính năng anh em có thể chia cho mình lúc nào là lớn điểm nhất một này cửa số 1 sẽ là cửa lớn nhất anh em nha chế độ rất là hay luôn anh em muốn biết bao nhiêu cửa nó không quan trọng một cửa hai cửa tất cả cửa tùy thôi anh em cài đặt anh em xem một điểm ba điểm sẽ là cửa lớn nhất méo một sẽ là cửa số 1 sẽ là cửa lớn điểm đây ờ, mình sẽ chuyển cái chế độ chơi nữa là chế độ chơi là tôi có thể biết trước được nhà lớn nhà nhỏ anh em nha đây ờ, tôi sẽ cài đặt chế độ là tôi cho nhà tôi to điểm nhất đây vâng. chế độ tôi này lúc nào bài tôi là to điểm nhất đấy thao tác rất đơn giản ví dụ như mình báo hai tôi chỉ cần trộn đi hai cây trên đầu và tôi chia thì ván nào bài tôi là bài to điểm nhất mình sẽ chia luôn này anh em chơi bao nhiêu cửa không quan trọng nhá đây mình đang thử là bốn cửa anh em chơi bao nhiêu cửa anh em xem nhà mình liêu luôn anh em chơi bao nhiêu cửa không quan trọng năm bảy cửa thoải mái và mình sẽ tăng cửa lên cho anh em này Đó, mình sẽ tăng số lượng người chơi lên khi có một người vào hai rất đơn giản anh em đã chọn đi hai cây anh em chia năm cửa cửa tôi sẽ là cửa lớn nhất anh em nha di ca luôn anh em xem không nhà nào có thể vừa đơn đẹp anh em đấy, rất là hay <clears throat> đó chính là về phần đánh liêng anh em có thể sắp xếp được cài đặt chế độ chơi là chế độ biết nhà lớn nhà nhỏ hoặc anh em có thể chia cho mình lúc nào to điểm nhất đúng không, lớn điểm nhất tùy thuộc anh em cài đặt phần đánh liêng và phần tiếp theo mình muốn giới thiệu đến cho anh em đó chính là phần đánh ba cây đấy, <clears throat> mình sẽ chuyển cho đánh ba cây anh em nhé đây mình sẽ chuyển cho đánh ba cây này chỗ đánh ba cây thì anh em chơi thì anh em cứ làm chương hay anh em à, làm người chơi cũng được thì anh em sẽ <clears throat> lúc nào bài anh em cũng là lớn nhất mình sẽ lọc bài ra mình chơi thử ba cây cho anh em xem thì ba cây thì mình sẽ chơi là mình là người chơi mình bốc cái nhá anh em mình chơi bốc cái <clears throat> hoặc là mình chơi mình mình báo cờ lớn cũng được tùy thuộc và mình sẽ chơi là mình bốc cái này Đây. <clears throat> ví dụ như anh em đi chơi Đấy. anh em bốc cái Mèo 6 Anh em chỉ bốc Kỹ thuật anh em chỉ chọn bốc đi 6 cây à, 7 7 cái đối Bắt buộc phải chia từ à, đối người đối tôi Đấy, Tôi sẽ chia luôn hậu trương anh em nhá Chia luôn hậu trương thì bài tôi sẽ là bài to đẳng nhất bài tôi con ba tép anh em cùng xem bài tôi 7 nút anh em xem 7 nút là to nhất này <clears throat> tiếp cho anh em này. cứ ờ, máy báo nhiêu thì anh em bốc bấy nhiêu vì máy nó đã lập trình và sắp xếp hết cho anh em rồi Đấy, thao tác rất đơn giản nó báo bao nhiêu thì mình bốc bấy nhiêu Đấy, 4 này 9 này 9 nhất 9 là chia từ tôi bài tôi là to nhất cái bán này anh em cùng xem 668 luôn 10 nước luôn anh em xem không một nhà nào có bản vượt điểm anh em Đấy. thử tiếp cho anh em bán nữa này rất là hay tính năng này tính năng anh em bốc cái anh em là người chơi hai bốc hai cây tám này tám lùi một chưa từ lùi này bài tôi là có 5 bích bài tôi lại bài to nhất trong cái bốn cái cửa này 10 nước còn năm bốn hết luôn anh em xem không có chuyện sai nha chuẩn đen luôn 100 trăm luôn đây là cái chế độ chơi anh em người chơi anh em có thể bốc cái và anh em lúc nào to điểm nhất và lúc nào lớn điểm nhất hoặc bây giờ sẽ chuyển sang cái chế độ chơi là tôi làm trương tôi phải biết trước được nhà lớn nhà nhỏ và em sẽ thử luôn cho anh em xem mình sẽ chuẩn cho chơi là mình có thể biết trước được hai nhà lớn anh em nhá đây tôi làm trương này <clears throat> tôi bốc bảng này sáu à, sáu tiếng một máy báo hai bốn có nghĩa là cửa hai rồi cửa bốn sẽ là cửa to điểm nhất Đấy. như máy báo sáu tiếng một trên dưới đây thì đây sẽ là cửa số 1 anh em nhá hạ bài nhà nào nhà đây là số 1 anh em cứ thế theo tính Đấy, máy báo 24 mỗi <clears throat> cửa hai to rồi cửa bốn anh em cùng xem anh em xem đấy hai bốn sẽ là hai cửa lớn nhất nó sẽ báo cho anh em chuẩn đáp 100 trăm luôn <clears throat> thử tiếp cho anh em vấn nữa này rất là đơn giản luôn chế độ chơi sáu à sáu tiếng một méo một ba cửa một to hơn cửa ba em xem một ba em xem không chịu sai luôn khi anh em đi chơi chế độ này anh em có thể gà ngang hay hút này mượn bài hay ké cẩm nó tùy vào anh em rất là hay luôn Đấy, thử tiếp cho anh em ván nữa này tùy niệm anh em ván cuối Đấy, anh em nào xem video thắc mắc Đấy, hay cần tư vấn thì cứ alo cho tụi mình mình sẽ tư vấn cho anh em Đấy, những anh em nào xa vào quá muốn vào bàn an toàn ạ thì muốn lấy lại cái gì đã mất thì cứ nhanh tay alo cho mình nếu một ba mình chưa luôn đây cửa một cửa ba sẽ là cửa to nhất em xem không có chuyện sai nha anh em nha <clears throat> phân biệt cả chất luôn anh em xem rất là chuẩn xác luôn thì vừa rồi là mình cũng đã giới thiệu và thử test qua cho anh em về cái thiết bị đó chính là thiết bị máy đánh bài bịp trên iPhone thì anh em nào mà cần tư vấn về sản phẩm hay là cần mua đồ thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua hotline 0979 40 49 Đấy, nhà mình thì có rất nhiều những mẫu mã khác nhau những mẫu máy đánh nhau thì anh em nào mà muốn chơi mẫu máy iPhone hay Samsung, Oppo thì mình đều có hết thì ở video này mình sẽ sơ qua giới thiệu đến cho anh em đó chính là những chiếc iPhone anh em nào quan tâm sản phẩm hay cần tư vấn thì cứ alo cho mình thì nhà mình có bán thêm rất nhiều đồ về môn bài lá bịp sóc đĩa bịp tài xỉu bịp bầu cua bịp anh em nào mà muốn chơi về môn chơi nào gian lận thì cứ alo trực tiếp cho mình mình sẽ tư vấn cho anh em cảm ơn anh em xem clip